chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung đầu tiên Một lớn đó là về công thức đơn giản nhất Công thức đơn giản nhất này cho chúng ta biết điều gì Ngay sau đây chúng ta sẽ được tìm hiểu Nó sẽ được viết tắt là những cái chữ cái đầu tiên các em nhé Đó là CTDGN Công thức đơn giản nhất Nó sẽ cho chúng ta biết Hợp chất hữu cơ đó được hình thành bởi những nguyên tử của nguyên tố nào Nhớ cho thầy Hợp chất hữu cơ nó phải chắc chắn chứa nguyên tố carbon đấy được chưa nào? Ok. Đây mới là điều quan trọng này. Trong công thức tương tự đất này thì mình sẽ tìm hiểu, à mình sẽ biết được cái tỷ lệ số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. À nó được biểu diễn bằng tỷ lệ của các số nguyên tối giản. À nếu giả sử chúng ta đang có một công thức à, cho trước một công thức, ví dụ như này đi. Một ví dụ đó là C2H4 à O2 như thế này chẳng hạn. Ví dụ như thế này nhé. Vậy thì tỷ lệ số nguyên tử các nguyên tố chúng ta xác định như thế nào? À, tôi sẽ có được là gì ạ? Từ đây mình sẽ có được là số C chia số H và chia số O. À, chúng ta lấy số nguyên tử chia cho nhau thôi đúng không ạ? Nào các em. À, bên mình sẽ lấy nhé.